Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho video này. Tuần qua tôi và anh bạn tới dự vận động tân gia của đồng nghiệp, rau của thịt cá đều tươi ngon, tôm vật thanh thách ấy thế mà lúc ăn lại thấy thông thủ. Ngẩng lên tôi mới giật mình ăn ra vì anh bạn đang thao thao bất tuyệt bên cạnh. Tôi chết lặng, không còn cảm xúc gì ăn uống. Mặc dù lẩu lát là muốn quay khẩu của tôi, tôi thấy giá vừa của điện thoại và đi ra ngoài quá nửa bữa. Khi về tôi tặng luôn cho một em bé sinh Ramito hôm qua nhắn tin cảm ơn và giới thiệu cho mấy khách nếu bạn biết ai bị khôi miệng sau răng nhiệt miệng thì vui lòng inbox tôi tư vấn cho dứt điểm nhé đừng để mùi hôi tanh làm mọi người xa lánh cảm ơn các bạn đã xem video